Chúng ta cùng vào ví dụ số 1. Cho hình lăng trụ ABC, A', B', C' có tất cả các cạnh bằng A và A' cách đều các đỉnh ABC. Thể tích của khối lăng trụ ABC, A', B', C' là bao nhiêu? Bài toán cho chúng ta bốn kết quả. Đó. Chúng ta sẽ có hình vẽ như sau. Đấy, em để ý này. Đỉnh A' cách đều abc đúng không? Thì khi đó khối chóp A', A, B, sẽ là khối chóp đều khi đó này chân đường vuông góc của khối chóp này cũng chính là chân đường vuông góc của khối lăng trụ chính là ô với ô là tâm đường tròn ngoại tiết tam giác mà tam giác đều rồi thì ô chính là trọng tâm của tam giác thì em gọi m là trung điểm của bc ta dễ dàng tính được am am là đường cao trong tam giác đều bằng a căn 3 trên 2 từ đó rút ra ao ao sẽ bằng 2 phần 3 am thì ta sẽ tính a phẩy o dựa vào tam giác vuông a phẩy o a đúng không nào Đấy, dấu Pythagore ta dễ dàng tìm được a phẩy o như vậy bài toán kết thúc à, chúng ta sẽ trước hết chúng ta sẽ tìm này diện tích của tam giác ABC a bình căn 3 trên 4 ABC là mắc đều cạnh a à, tiếp tục ta sẽ có AM AM là đường cao trong tam giác đều sẽ bằng a căn 3 trên 2 từ đó suy ra AO AO sẽ bằng 2 phần 3 của AM bằng 2 phần 3 nhân với A căn 3 trên 2 thì bằng A căn 3 trên 3 đó thế ta xét cái tam giác A phẩy O A A phẩy O A là tam giác vuông tại O thì ta có này A phẩy O A phẩy O là cạnh vuông vuông trong tam giác sẽ bằng căn bằng 2 của a phẩy bình phương trừ đi AO bình phương. Như vậy các em thay số vào A phẩy thì nó là cạnh bài toán cho tức là cạnh bằng A. Như vậy nó là bằng A bình phương. AO bình phương bằng à, A căn 3 à, A căn 3 trên 3 tất cả bình phương thì bằng A bình phương trên 3. Đó, căn bậc 2. Như vậy tính toán cái này được A căn 3, A căn 6 trên 3 chiều cao biết rồi à, diện tích đáy biết rồi chúng ta dễ dàng tìm được thể tích VABC A phẩy B phẩy C phẩy thể tích của khối lăng trụ sẽ bằng chiều cao nhân với diện tích đáy A phẩy O nhân với lại diện tích của tam giác ABC đó bằng A căn 6 trên 3 A căn 6 trên 3 nhân với lại A bình phương căn 3 trên 4